ta tài hình dung đẻ thành người thiện nếu còn ganh dính ngã phương thiện xa lắm con đường trị nhân và đây là bản phổ thơ của ngài hòa thượng giới đức con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp kính cảm ơn đạo tràng như pháp kính lễ cô tu nữ tuệ duyên vừa vào đạo tràng và cô vào đạo tràng cô có nghe được âm thanh của như pháp không và cô có thể ôn bài không và dạ, xa thú và kính mời cô nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá con thành kính đảnh lễ chư tôn đức kính lễ thành đại đức minh mẫn kính lễ với cô tu nữ cô như pháp và vi thiền nam tín nữ dạ à, đạo tràng có nghe âm thanh tự nhiên rõ ạ dạ cảm ơn huynh bác thanh á ừ, cô như pháp Dạ, bây giờ tự nhiên xin kệ kinh pháp cú số trắng 12 ná hòa ná quách ná quách á ná hòa ná hòa karanamate ná quanh ná bốc karata gia gia ờ, hòa sa sa thu ru bồ na rô tí ít su kỳ ca ra nam magical. Nào na, namatena na bốc na ra ta ya wa Saturu bo ki Itsuki mat chari sa na wa ca ra nam mắt tê na quần na bốc ta gia hòa sa thu ru bo na ro ti su ki mặt chả di sa thô không phải nói lưu phải sắc đẹp thành được người lương thiện nếu ganh nếu ganh tham dối trá võ thơ hòa thượng thích minh châu phải đau hùng biện đa tài hình dung đẹp đẽ thành người thiện lương nếu còn ganh dính ngã vương thì còn xa lắm lắm nên mất tiêu luôn thì còn xa lắm con đường trí nhân vở thơ hòa thượng giới đức dạ tự nhiên đã ôn bài xong bây giờ đã thấy tín hiệu của chị đằng đạo dạ kính mời chị ạ dạ nam mô bích thai dạ nam mô tham nam mô sang khai con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức minh mẫn cùng chư tôn đức tăng kính lễ à, cô tu nữ tệ duyên cô tu nữ như pháp kính chào quý anh chị trong đạo tràng con à, xin à, kể câu kinh pháp cú số 262 à na wakara na mate na wanapukkara taya wa Sathurupo Narohoti Osikumakchari Sato Nawakara Namatena Wanapokara Tayawa Sathurupo isuki Isukimakchari Sato không phải nói lưu ló không phải sắc mắt đẹp thành được người lương thiện nếu ganh tham dối trá đó là khổ thơ của hòa thượng thích minh châu na wakara na mate na wanapoka rataya wa saturu bo na roho tu chả đi xa tô, Phải đâu hùng biện đa tài Hình dung đẹp đẽ thành người thiện lương Nếu còn ganh dính ngã dương Thì còn xa lắm con đường trí nhân Đó là khổ thơ của Hòa Thượng với Đức Dạ, con đã kể xong rồi. Cảm ơn Minh Bách Thanh đã bất bài con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ à. Dạ, xạ thủ xạ thủ kính cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo cho Như Pháp biết được âm thanh và dạ, cảm ơn Dung Phạm, cảm ơn Tina. Nam Mô Bích Tha Giá Dạ sa thú sa thú đằng thai Như Pháp kính cảm ơn cô tu nữ tị viên Cô Trần Đạo Vinh Quách Thanh Ná Nhung Phạm Pháp Nguồn Lào Cai Thị Na cô Cẩm Vân và cô Sạc Đông Dạ cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai Đã uh, à, ông bài Pháp Phú Kinh ngày hôm nay và rất là hoan hỷ à, để là có người hết than này hắn kêu rằng đâu đây là không có dư giờ phải không dạ rất là xa thú dạ bây giờ thì đã đến giờ học bài mới ca khúc của kinh số 263 dạ cảm ơn huynh quách thanh đã ừ, đã cho bài học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 thú xa thú lần thay kính triêng cô tu nữ như pháp yeah, dạ, kính triêng bà con đã cho biết là nghe âm thanh rõ mô a giá dạ nam mô tham ma giá dạ nam mô sanh kha giá dạ. con thành kính đảnh lễ tam bảo là phật bảo pháp bảo và tăng bảo kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh cùng chư tôn đức hiện diện kính chào quý bà quý cô tu nữ thân chào bà con chư phật tử À, tuần vừa à, rồi chúng tôi à, bận à, công chuyện đột xuất thường đó thì ở chùa à, mỗi một tháng có hai ngày pháp lệ à, thì chúng tôi đảm trách vào ngày 14 nhưng mà vừa rồi không có giảng sư thế thành ra đó là sư Minh Tấn nhờ chúng tôi phải giảng thành ra đó là à, buổi vừa rồi chúng tôi không có lên sinh hoạt với rung à, mong à, chư tôn đức và bà con chúng ta quan hỷ cho à, hôm nay à, chúng ta sẽ cùng nhau à, học câu kệ pháp cú số 263 à, ở trong câu kệ này à, chúng ta sẽ học ba phần đầu tiên chúng ta học về à, ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi Ờ, thứ hai chúng ta học về à, duyên sự và thứ ba là chúng ta học về ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ chúng tôi xin ờ, được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi đoạn một của câu kệ Yasache tăng samuchin năng Yasache tăng samuchin năng đoạn thứ hai mu la khách chăng sa mu ha tăng mu la khách chăng sa mu tăng đoạn à, thứ ba sa quan ta đồ so me tha vi sa quan ta đồ so me tha vi và đoạn thứ tư sa thu po ti cha ti, sa thu po ti cha ti. bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này trong à, đoạn thứ nhất chúng ta thấy có ba từ từ đầu tiên giá xá đây là một quan hệ đại danh từ giá chia theo cách thứ sáu à, số ít à, thành nó có cái hình thức là giá xá à, giá mình dịch đó là nào người nào thì nếu mà là cách thứ sáu thì mình sẽ dịch là của người nào từ thứ hai chê tăng đây là một hợp từ chúng ta tách ra chá cộng với lại e tăng à. e <coughs> tăng lệ tá chia theo đối cách à, chúng ta thấy ở trong cái đoạn 1 và đoạn thứ hai đều chia ở ờ, đối cách hết nè ăn ăn ăn ăn là, là chia theo đối cách à, tức là chia theo cách thứ hai số ít á. thật ra nó mới có cái hình thức là ăn ừ. à, tá thì mình dịch đó là cái này điều này việc này đó nhưng mà vì cái câu này đó là nối liền với ờ, cái câu kệ pháp cú số 262 đó xin thưa vị à, thì cái câu kệ pháp cú số 262 đó là đang nói đến cái à, nói đến gì cả à, à, đang nói đến à, các cái tính là ganh tị bủng xỉn à, rồi là xảo trá nè à, gánh bốn xỉn sầu trá đó thì à, chữ ê e tá ở đây đó là nó đại diện cho cái đó à, thành ra à, dịch đó là cái chữ ê e tá ở đây đó là cái tâm đó à, chữ e tá ở đây đó mình à, hiểu đó đó là đại từ chỉ định hay là đại từ chỉ thị đó à, thì ở đây chỉ định chỉ thị là nó thay thế cho à, một loạt những cái à, đức tính xấu của cái tâm à, từ cuối cùng sống bút chinh năng là sống bút chinh á à, đây là một danh à, một danh động từ đó sống bút chinh á à, chia thành đôi cách à, sống bút chinh á ngài à, hòa thượng hộ pháp ngài dịch là diệt đoạn tuyệt đoạn thứ hai chúng ta thấy có hai từ từ đầu tiên mu lá khách chăn đó là mu lá khách chá chia theo đối cách cách thứ hai số ít mu lá khách chá à, chúng ta thấy có cái chữ mu lá nè là là gốc là rễ à, thành ra là mu lá khách chá là bứng tận gốc rễ à, vậy thì hai cái từ đó mình à, thấy à, cũng hơi đồng đồng nghĩa đó đồng nghĩa đó samuchin năng nè rồi là mu lá khách chăng nè mu lá khách chăng mu lá khách chá là bứng thẳng gốc rễ từ thứ từ tiếp theo samu hát tăng là samu hát tá à, đây cũng là một cái uh, danh động từ samu hát tá là quá khứ phân từ của cái động từ samu à, mà samu hanati đó là tiêu diệt là dẹp bỏ à, vậy thì là samu hata đó mình dịch đó là sự tiêu diệt à, sự dẹp bỏ à, để coi đây ngài hòa thượng này dịch là gì không mà không có thấy không có cái nghĩa riêng biệt gì cả à, như vậy chúng ta hiểu cả ba từ đó đó là đồng nghĩa à, trên phương diện hình thức viết ờ, thì chữ đó thì là khác nhau à, nhưng mà cái ý nghĩa đó đều là giống nhau à, mình hiểu đó là dẹp bỏ diệt bỏ sạch sành xanh à, các cái gốc rễ của bất thiện đến ờ, đoạn thứ ba đoạn thứ ba từ đầu tiên xá đây là một à, nhân xưng hay đại danh từ ngôi thứ ba à, ngôi thứ ba xuất yeah. Dạ. xá mình dịch đó là người ấy vì ấy từ thứ hai quan tá đô xô là quan tá đô xá chia theo chủ cách quan tá đô xá là một hợp từ ha, chúng ta tách ra quan tá cộng với là đô xá à, thì quan tá là một quá khứ phân từ của cái động từ quá mát tí à, quá mát tí nó có nghĩa là mửa ra ói ra rồi là bỏ ra bỏ xuống à, thì quan tá là quá khứ phân từ cho nên mình dịch ra là đã được bỏ xuống đã được bỏ ra đô xá là sự sân hận quan ta đô xá là sự sân hận đã được bỏ ra đã được bỏ xuống được bỏ ra bỏ xuống mình hiểu ờ, sân hận mà bỏ xuống rồi đó thì là hết sân hận à, sân hận đã được bỏ xuống à, là sân hận đã được diệt sạch đó từ cuối cùng mê tha quy yeah, dạ, mê à, đây là một cái uh, danh từ này cả ba giống đều xài được à, metawi chia theo chủ cách số ít à, mình dịch đó là người trí hay là bậc trí uh, đoạn cuối cùng đoạn thứ tư đoạn thứ tư chúng ta thấy có hai từ sa ru à, sa thụ rupo tí ha là sa thụ rupo cộng với là ý tí à, thì ý tí đó à, nó sẽ đi theo với cái chữ là vuchati à, thì ý tí vuchati mình dịch là được gọi là rồi sa thú rupo là sa thú rupa chia theo chủ cách số ít sa à, thú rupa à, nếu mà mình dịch vô mình nhìn vô cái từ nè thì mình sẽ thấy nè ha sa thú là thiện ha à, thiện là chỉ cho bên trong còn rupa đó là sắc nè, là chỉ cho bên ngoài à, mà cái sắc à, nó đi chung với thiện đó thì mình hiểu đây là sắc tốt à, do đó cái này nếu mà mình dịch à, mình nhìn cho từ vậy để mà mình dịch á à, thì chữ sa thụ rupo đó là người à, à, người à, đẹp người đẹp nết à, còn nếu mà mình dịch theo từ điển từ điển đó thì à, sa thụ rupa à, có nghĩa là người lương thiện hay là người có tính tình tốt Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi. cha là bà ha cái câu 63 này nối với câu 262 ờ, đấy xin lỗi vị thành ra có liên từ và này và là để nối liền với cái câu bên kia đó à, và e tăng cái tâm máy của người nào à giác sa e tăng là cái tâm máy của người nào sa mốt trên năng đã được diệt đoạn tuyệt à, mu la khách chăng à, phải cái mu la khách chăng đã được bận à, bứng tận gốc rễ phải sa mu ha tăng đã dẹp bỏ hoàn toàn hay là đã uh, tiêu diệt hoàn toàn à, nếu mà đã tiêu diệt đó thì mình ờ, ở đây là cái tâm cho nên mình phải dịch thể thụ động à, đã bị tiêu diệt hoàn toàn à. đó rồi cái phẩy một cái ha quan tá đồ sù mê thà quý à, bậc trí à, đã bỏ xuống ha, sự sân hận à, xa ha, bậc ấy à, xa thú rù xa thú rù của tí của trà tí được gọi là người lương thiện à. rồi dịch à, văn xuôi của Bali là dịch vậy à, đó xin thưa quý vị À, đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 263. À, kính riêng à, cô tu nữ như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con à, chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 263. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng à, bà con chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào học và duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang Samma Sambuddho Phật Ca Wa Bụt Thăng Sua ca tu và kawata tham mô tham mang na ma masami. Supatipanno và kawato sa và ca sang khô sang khang na mami na maturatana tayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Râm Pháp Cú Kinh Nam mô Phật và cái tâm ấy của người nào được diệt à, đoạn tuyệt phải được bứng lên tận gốc rễ phải đã được tiêu diệt hoàn toàn phải à, bậc trí à, đã bỏ sự sân hận xuống đó thì phải người ấy hay là bậc ấy được gọi là người hiền thiện yeah, <coughs> dạ, kính à, bậc chư tăng kính thưa à, bà con chư phật tử hôm nay à, chúng đến câu kệ pháp cú số 263 à, câu kệ này cùng với câu kệ pháp cú số 262 hai câu kệ này nằm ở trong phẩm thâm mắt thông bắt cá là phẩm à, pháp trụ được đức thế tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại chê táo quán á đề cập đến à, nhiều vị tỳ kheo à, một lần nọ à, đề cập đến nhiều vị tỳ kheo ở đây đó mình hiểu đó ha, là nhiều tức là từ hai vị trở lên đó thì được gọi là nhiều à, một lần nọ khi à, nhìn thấy các tỳ kheo trẻ và sa di à, đi lo hầu hạ các à, vị thầy à, cha của mình à, như là à, giặt vũ y phục nè nhuộm y phục nè rồi là à, múc nước nước nè nước nè quét dọn cốc liêu nè vân vân à, thì à, một số các cái vị à, tỳ kheo khác à, các vị đại đức khác à, mới à, bàn tán với nhau à, nói rằng ha à, chúng ta đường đường ha là pháp sư nè à, thông thuộc à, tam tạng nè à, nhưng mà à, thông thuộc tam tạng nè rồi thiếu pháp chỗ này chỗ kia lung tung chỗ vậy đó à, à, nhưng mà không có vì à, tân tỳ kheo là si di nào à, phục vụ mình cả à. à. hay là bây giờ mình đến mình bạch với đức thế tôn à, mình nói với ngài vậy nè à, bạch ngài à, chúng con đường đường cũng là các cái vị pháp sư à, thông thạo về kinh điển phật ngôn à, cho nên là xin ngài hãy chỉ thị cho các cái vị tỳ kheo trẻ à, và các cái vị sa di kia đó à, nói với các cái đó à, nói với các cái gì đó đó à, thì à, dầu cho các cái các vị mà có ờ, tu hành với ai à, ngoài cái bổn phận là phục dịch cho à, thầy Upachia của mình tức là thầy à, hòa thượng thầy tế độ của mình ra đó à, phục vụ cho các cái vị à, cha à, tức là thầy học ra à, thì cũng ờ, còn phải nên à, phục vụ đến à, các cái vị trưởng lão à, phục vụ đến à, các cái vị à, pháp sư à, thông thạo tam tạng à, vân vân nó nếu ha, mà mình ờ, đề cập đến đức thế tôn vậy mà đức thế tôn ngỡ nghĩ đó à, thì chắc là mình ờ, có nhiều lời lạc lắm á à, bà con phật tử chúng ta cúng dường mình ao ao luôn á bà con phật tử chúng ta sẽ cung kính mình ao ao luôn á à, danh sinh lúc đó của mình á à, sẽ tiến bộ rõ rệt á à, các vị này nghĩ vậy cái bắt đầu mới đến bạch với đức thế tôn à à, thì à, sau khi đức thế tôn nghe các cái vị này trình bạch lên ha, ý nghĩa của mình vậy đó à, thì ngài biết đó ha đức thế tôn nghe ngài biết đó, trong giáo pháp này nè khi mà mình vào sống ở trong giáo pháp này đó à, thì là à, người, à, người người người người nhỏ đó thì là phải có cái bổn phận đối với người lớn hơn à, tức à, ngoài cái chuyện là tính ra này ha à, ờ, lễ phép ra thì còn ờ, phải có cái sự à, hầu hạ phục dịch à, nhân đây đóng mặt mở ngoặt ha à, xin thưa quý vị hồi à, thời mà thượng tọa thiên minh còn sống đó à, thì à, thượng tọa thiên minh cũng đã nương theo cái này à, thành ra đó là tỳ kheo nào mà trên sáu hạ trở lên à, thì lúc đó đó sẽ được chư tăng ha ở trong chùa đó thống nhất à, chỉ định cho một vị sa di hoặc là một vị tân tỳ kheo đó à, phục dịch cái à, vị đó à, lúc đó chúng tôi cũng à, có được dự phần đó nhưng mà thấy rằng ha mình cũng còn à, khỏe mạnh ha, ha cũng còn tay chân cũng còn đi lui đi tới cũng còn làm việc này việc kia vậy đó ha à, mà phải nhờ các vị à, dầu cho người ta mới tu đi nữa đó ha người ta phục vụ mình đó Ờ, thì thấy nó không, không, không, không hay lắm à, một là bản thân của mình cảm nhận này ha đôi khi mình cũng còn dễ vui này kia kia nọ à, thì khi mà mình dễ à, mình có dễ vui này kia kia nọ vậy đó thì là mình không có xứng đáng nhận được à, cái sự à, à, phục vụ đó đó rồi nữa nè ha à, người ta mới tu thì người ta cũng cần có nhiều thời gian để người ta học hành này kia kia nọ rồi đôi khi đó à, qua cái chuyện mà phục vụ mình đó Ờ, làm người ta ờ, mất đi thời gian ờ, làm người ta mất đi cái cơ hội để người ta được học hành được có cái sự tiến bộ à, cho nên chúng tôi không có nhận à, rồi nhân đây cũng nóng mặt mớ mặt à, nói thêm quý vị tí nữa đó là khi nào ha mà chúng ta học giáo lý này ha à, biết về lời dạy của Đức Phật lúc đó, đó ha mình có được một cái niềm tin à, đối với Phật nè đối với pháp nè à, đối với tăng nè à, dĩ nhiên cái niềm tin này nó còn nhiều hơn xin quý vị ha ví dụ như là tin à, đối với à, công năng của giáo pháp à, là tin có quá khứ hiện tại vị lai vân vân nè à, thì khi mà mình à, tin vậy đó thì tất yếu à, ở trong đó sẽ có một điều nữa đó là gì là mình tin à, có nhân quả nghiệp báo à, cầm cá <coughs> à, cầm cá sát tha là niềm tin về à, nhân quả nghiệp báo à, thì khi mà mình có ờ, cái niềm tin đó đó thì niềm tin đó phải được à, dựa trên cái cơ sở của sự hiểu biết à, nếu bản thân của mình này là người lớn người lớn ở đây đó xin thưa quý vị là người lớn ở trong đạo và người lớn luôn ở ngoài đời người lớn ở trong đạo tức là người à, tu lâu à, còn người lớn à, ở ngoài đời đó là người à, lớn tuổi à, thì khi mình được cung kính á, thì xin thưa quý vị ha đó nó do nhiều nhân à, thì ở trong đó đó à, nổi bật là hai nhân một à, là đời xưa kiếp trước mình à, có tạo cái nhân à, cung kính phục vụ người khác thì đời này kiếp này mình sẽ được à, cung kính phục vụ còn đời siêu kiếp trước đó mà mình không có tạo mình làm không có nội người ta không đợi này kiếp này thì là đừng có hồng để uh, có được người khác người ta hầu hạ phục dịch mình ha xin thú vị à, từ cái chỗ này nè cái bắt đầu bà con chúng ta mới rà soát ha ở trong ờ, đạo cũng như ở ngoài đời đó à, chúng ta mới thấy ha cũng có nhiều người danh cao chót bót mà nhưng mà cũng đớn à, cũng có nhiều người đó là không có danh vọng chi chi cả à, thậm chí cũng không có giàu có đâu lắm đâu à, nhưng mà là cái gì có hội chúng bao vây ha nước rập đó là dựa trên cái cơ sở của nhân quả nghiệp báo vậy đó à, đời xưa kiếp trước mình có tạo nhân thì là đời này kiếp này mình sẽ được hưởng quả thứ nhất thứ hai đó ha là do cái phẩm hạnh của mình à, mình mà sống đúng với cái cương vị của mình đó à, thì tất yếu mình sẽ có được cái kết quả đó, như người à, tu hành ha mình à, sống à, đúng với người tu hành đó thì mình không được người này phục vụ thì cũng được người khác phục vụ à, à còn như ở ngoài đời đó mình làm cha mình sống đúng theo kiểu cha đó là như là bổn phận của người cha đối với con đó à, thì ha, mình không có được người con này phục vụ thì cũng được người con khác phục vụ à giả sử nhưng mà tất cả những cái người con đó đó do một cái nhân duyên quá khứ nào đó đó rồi ờ, bây giờ nó ngỗ, ngỗ nghịch nó hỗn ngào, à, nó không phục vụ mình thì cũng được ờ, người dân nước lạ người ta phục vụ mình à, à mình à, phải à, à, khi mà mình tin à, Phật pháp tăng à, thì mình cũng ờ, phải hiểu và tin luôn lý nhân quả nghiệp báo vậy đó đó được phục vụ hay không à, là đều có cái nhân cái duyên của nó ha đó chứ à, giờ mình có muốn đó thì xin thú vị cũng không có được đó rồi khi mà mình được đó thì giờ mình có muốn từ chối đó à, thì nó cũng không được đại loại là như vậy <clears throat> à, thì à, theo cái tinh thần của Phật giáo đó ha là người nhỏ thì phục vụ người lớn vậy à, à, nhưng mà ở đây đó Đức Thế Tôn ngài à, hiểu à, ngài thấy ra à, cái yêu của các vị này có cái gì đó sai sai à, có cái gì đó sai sai thì quý vị ờ, nghe chúng tôi trình bày vậy ờ, từ nãy giờ đó quý vị thấy các cái yêu cầu yêu cầu của các vị này có cái gì đó sai sai không có xin thưa gì à, là sai sai ở đây đó là gì các cái gì này nè chú trọng đến lợi đắc danh vọng cung kính thôi à, chứ không có phải đó là cần thiết à, cái sự phục vụ đó để hỗ trợ thực hành sa môn pháp à, nếu mà thật sự hỗ trợ để thực hành sa môn pháp à, thì cái phục vụ đó, đó là đúng đắn là chân chắn à, nhưng mà cái phục vụ đó ha, để là nhân là duyên ha, khiến cho các cái gì được phục vụ này nè tăng trưởng thêm hay là tăng trưởng lên lợi đắc danh vọng cung kính đó thì cái sự phục vụ đó là không được sự phục vụ đó là không cần thiết sự phục vụ đó là không có đáng à, thế tôi mới ra vậy nó có thành ra ngày mới ra ngày ngày không có à, nói gì cả mà ngày dạy về là ngày nói uh, ta không gọi các thầy đó là người lương thiện sa thú thu vô à, chỉ vì các thầy à, chỉ vì các ông đấy chứ à, nói thầy nó hơi kỳ xin lỗi vậy, à, chỉ vì các ông đó là các vị pháp sư à, không thuộc tam tạng người nào đã cắt đứt được các pháp bất thiện nhất là sự ganh tị à, bằng a la hán thánh đạo đó thì người ấy được gọi là người lương thiện à, thì theo cái mạch văn này đó ở đây mình có thể họ mình có thể là người à, xứng đáng được nhận các cái sự phục vụ đó nói vậy xong cái đức thế tôn ngài mới thuyết lên một loạt hai câu kệ à, chúng ta đã học xong câu kệ pháp cú số 262 hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 263 đức thế tôn ngài thuyết yasache tăng samuchin năng mù la khắc chăng sa mù ha tăng sa quan ta đồ sô thà vi sa thu ru bồ tiêu chati câu kệ này được ngài hòa thượng thích minh châu dịch kệ thơ năm ai cắt được phá được tận gốc nhổ tâm ấy người trí ấy diệt sân được gọi người hiền thiện còn ngài hòa thượng giới đức thì dịch là cắt đứt trọn vẹn thúc thần ganh tham bấn gốc ngã căn tận trừ diệt sân thanh tịnh tâm tư người như vậy đấy xứng từ trí nhân à, à, ngày hình như ngày dịch nó hơi à, thất thoát rồi ha xin thú vị ha ngày giá đất cái ngày dịch hơi thất thoát rồi à, rồi có một cái à, bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa thì à, đây là ba cái bản dịch à, để chúng ta hiểu từ ngữ à, ở trong cái câu kệ Bali 263 này rồi à, qua duyên sự à, duyên sự là những cái gợi mở để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali à, nhờ những cái duyên sự này để chúng ta hiểu được ý nghĩa à, và chúng ta hiểu mà càng rõ ràng càng sâu sắc à, ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali bao nhiêu thì chúng ta sẽ dễ dàng ứng dụng vào ở trong đời sống của mình nhiều bấy nhiêu có ứng dụng à, pháp của Phật vào đời sống à, thì mình sẽ có được những cái an lạc hạnh phúc nhất định à, an lạc hạnh phúc đó có thể là mình sẽ trở thành thánh nhân à. rồi nếu mà không trở thành thánh nhân thì là mình đang à, tạo cái à, điều kiện hay là nhân duyên à, đời sau kiếp khác đó. một là mình à, cũng được à, gặp chánh pháp à, thứ hai là mình cũng ờ, có được cái đời sống ờ, đỡ đỡ hơn à, tốt tốt hơn an lạc hơn à, cái lợi lạc của cái việc nghe pháp là như vậy đó <clears throat> bây giờ chúng tôi với ờ, quý vị cùng nhau ha mổ sẽ tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali này à, càng à, rộng càng sâu chừng nào càng tốt chừng đó ha, để à, chúng ta dễ dàng ứng dụng vào trong cái đời sống của mình Câu kệ Bali 263 này nếp nối tiếp với câu kệ Pháp Cú số 262. À, ở trong câu kệ Pháp Cú số 262 đó, à, thì ở đó đó ha, cái bản dịch tiếng Việt là như vậy nè. À, không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp mà thành lương thiện. Nếu con người à, ganh tị, sang tham và dối trá. Ừ sang tham và vô trá à, thì à, cái câu kệ pháp cú số 262 đó cho mình hiểu cái đại ý vậy đó ha là nếu mà mình chỉ đẹp cái mã thôi à, mình đẹp cái mã thôi hay là mình đẹp cái vẻ bên ngoài thôi à, nhưng mà bên trong đó thì nó thúi rùm á à, thì lúc đó đó không có thực sự được gọi là đẹp hay không thực sự được gọi là lương thiện à, lương thiện khi nào nè ha mình à, đẹp người rồi à, thì cũng phải đẹp nết luôn đó thì mới được gọi là là lương thiện à, thì à, xin thưa quý vị đó cái bề ngoài đó à, cái à, đẹp người đó à, thì à, cũng à, do nghiệp quá khứ xin thưa quý vị ha à, cái sắc pháp mà hình thành nên mình đây nè ở đây được gọi là sắc nghiệp à, sắc nghiệp này đó là do nghiệp quá khứ à, nó tạo à, như chúng ta học về à, 12 à, nhân duyên đó à, vô minh duyên cho hành à, hành duyên cho thức thức duyên cho danh sắc đó là do đời xưa kiếp trước trước á, mình còn vô minh à, thì thành ra đời này mình mới còn à, luân hồi này cho đời xưa kiếp trước mà mình hết luôn à, hết vô minh á, thì đời này kiếp này mình còn à, mình không không không không, không, không có xuất hiện ở trên cái cuộc đời này nữa đó thì vì vò do vô minh đó ha cái nó mới uh, khiến cho mình ra là nói làm suy nghĩ à, thì nếu mà mình uh, nói làm suy nghĩ đó đó mà thuộc thiện à, và cái thiện đó đó là thiện uh, ít thôi đó mình nói theo chuyên môn đó là thiện dục giới thôi à, hoặc là thiện sắc giới thôi à, chứ chưa có được thiện siêu thế à, thì cái thiện dục giới thiện sắc giới đó đó ha Ừ, cái đó mình gọi là hành nhưng mà hành đó đó là nghiệp hành à, nghiệp hành thiện đó là thiện thì cái à, nghiệp à, thiện đó đó nó mới tạo ra cái quả thức đó thì nghiệp thiện nó sẽ tạo ra là tám đại quả đó là gọi là duyên cho thức đó tám đại quả đó là, là, là thức à, cái tám đại quả đó nó mới dẫn đi à, đầu thai à, hay là dẫn đi tái sanh đó, thì tám đại quả đó đó à, nó mới đồng sanh với sắc nghiệp hình thành nên chúng sinh ở cõi ngũ quẩn ví dụ như là con người của mình đây đó con người của mình đây đó thì nghiệp thiện đó đó nó tạo ra cái quả thiện dẫn đi tái sanh à rồi nghiệp thiện đó đó nó cũng tạo ra sắc nghiệp đồng sanh với à, cái quả thiện đó à, thì sắc nghiệp mà do nghiệp thiện nó tạo ra thì xin thưa với bà con sắc nghiệp đó đó phải là sắc tốt dạ sắc tốt à, thì khi đó đó ha sắc nghiệp đó, sắc nghiệp trước hết mình hiểu sắc nghiệp là gì nè à, sắc nghiệp đó thì nó có là bọn nữ tính nè hay bọn nam tính nè <clears throat> mình là nam tính thì mình chỉ có bọn nam tính thôi chứ không có bọn nữ tính còn nếu mà là nữ tính thì là chỉ có bọn nữ tính thôi chứ không có bọn nam tính đó, bọn nam bọn nữ nè ha một trong hai rồi là bọn nhãn tức là cái con mắt của mình nè à, bọn nhĩ là cái lỗ tai của mình bọn tỷ là cái lỗ mũi của mình bọn thiệt là cái lưỡi bọn thân là nguyên cả cái thân này đầu mình tay chân đó à, rồi là bọn y vật à, bọn y vật à, nếu mà mình à, ở à, cái cõi người mình đó ha đó thì là một cái loại vật à, vật chất để cho tâm nó nương vào thì đó được gọi là bọn y vật à, bên cạnh bọn y vật đấy thì còn có bọn mạng quyền đó, bọn mạng quyền đó nó duy trì à, cái sự sống còn của mình à, thì nếu mà bọn mạng quyền này được tạo ra cái nghiệp thiện đó thì bọn mạng quyền này đó à, nếu mà không có bị đoạn nghiệp đó thì có thể duy trì cái tuổi thọ của mình đến à, bảy tư bảy năm, bảy tư bảy lăm năm hoặc là hơn đó thì ở đây đó chúng tôi muốn nói là gì nghiệp thiện mà nó tạo ra các cái loại sắc nghiệp này nè thì nó hình thành nên thì theo quý vị là con người đẹp đẽ hay là con người xấu xá đẹp à, các cái loại sắc nghiệp này do nghiệp thiện tạo ra mà thì thành ra đó là con mắt có thể đó là gì à, mắt một cấu à, mũi dọc giữa à, sắc đó thì là cái thần kinh thân này nè à, da dẻ mịn màng à, cao to đẹp trai đẹp gái à, thì lúc đó nó hình thành nên cái nét đẹp ở bên ngoài dạ nét đẹp bên ngoài vậy đó à, nhưng mà xin thưa quý vị ha đó mới uh, nét đẹp bên ngoài thôi à, mà mình hiểu uh, chúng sinh uh, trong cõi ngũ quẩn này thì ngoài có ngoài ngoài sắc ra thì còn có uh, danh nữa à, tức là còn uh, những cái thành phần ở bên trong đó thì cứ ờ, hễ mà là phàm phu à, phàm phu đó thì xin thưa quý vị ha ở một cái câu kệ các đức thế tôn này nói cái thân này nè ha đó là được à, hình thành nên từ cái gì ạ à? mấy trăm cái đốt xương nè à, được các cái sợi gân kết nối nè à, được tô trét bằng máu và thịt được da bao bọc xung quanh đó cái thân của mình là vậy đó rồi bên trong là gì chất đầy mạng và dối trá lừa đảo đó là cái bản chất của phạm phu khi nào mà mình chưa có trở thành thánh đó ha, còn là phàm đó thì những cái đức tính xấu đó đó nó vẫn cứ hiện bày nó vẫn cứ à, nổi trội à, nhưng mà khi mình còn là phàm đó đó ha mà mình có biết về lời dạy của Đức Phật nè à, mình có học giáo lý nè hiểu tin mình thực hành theo thì bây giờ do những cái lời dạy của đức phật này này nó áp chế à, nó ngăn ngừa nó ngăn chặn nó đẩy lùi đi các cái thói hư tật xấu đó à, thì lúc đó đó ngã mạng nè lừa đảo dối trá ganh tị rồi nè do mình hiểu à, mình hiểu được nó là cái gì cái nguy hại cái hậu quả của nó ra làm sao cho nên đó là mình tập từ bỏ dần dần dần dần thì từ bỏ dần dần các cái thói hư tật xấu bằng cách ta thay dần các cái đức tính lành đức tính tốt với những ai mà làm vậy đó thì là người đó ra mới à, đẹp người nè rồi có đẹp nết. còn những ai mà không có làm vậy đó thì là chỉ có đẹp người thôi chứ không có đẹp nết à, thì ở đây chúng tôi mới nói với bà con là cái nghiệp thiện à, nơi dẫn đi tái sanh hình thành nên cái thân ngũ quẩn này nè à, nhưng mà chúng ta quan sát chúng ta thấy xem xem coi ha à, con người mình à, sanh ra ở trong cõi người này thôi nè thì mình thấy đâu có ai giống ai đâu à, không ai giống ai cả à, người cao thấp mập ốm rồi là mình mà so sánh chi tiết nữa đó thì là ha con mắt nè ha khác nhau là lỗ tai đó khác à, tính ha à, thị lực đó tức là cái à, cái cái cái nhìn của cái con mắt đó ha sáng tỏ rồi mình gọi là thị lực à, thị lực khác nhau nè thính lực khác nhau nè khú lực khác nhau nè vị lực khác nhau nè à, rồi lại gì xúc lực đó cũng khác nhau à, cái khác khác khác đó đó mặc dù là con người ha, à, con người là do nghiệp thiện ha, à, tạo ra quả thiện dẫn đi tái sanh hình thành nên con người ha, à, nhưng mà trong cái nghiệp thiện đó đó nó cũng có cái khác khác xin thưa quý vị à, cái khác khác đó đó mình hiểu là gì cái nghiệp thiện đó đó à, yếu kém à, hoặc là mạnh à. rồi cái nghiệp thiện đó đó có còn còn có ha, dây mơ rễ má đến các cái nghiệp bất thiện à, thành ra đó là gì con người hình thành nên nó mới có cái sự ờ, khác khác như vậy à, nhưng mà giàu khác hay là giống giống đó khi mà mình trở thành con người đó thì xem như là gì mình cũng có được một cái vẻ bên ngoài tương đối là dễ nhìn rồi đó à, tương đối là dễ nhìn rồi đó đó rồi ha giờ với những ai đó mà nhận ra à, thấy ra hiểu ra vậy đó à, vậy ở đây tức có nghĩa đó là mình à, được làm người vậy đó là mình may mắn là mình hạnh phúc hơn con bò con heo con chó con gà con vịt con rắn con rít con mũi con thằng lằn con kiến con gián vân vân là mình đã có được cái hình thức bên ngoài rồi đó là đẹp đẹp ngoài rồi đó bây giờ mình cố gắng trao dồi để cho đẹp bên trong luôn à, đẹp bên trong luôn đó thì đẹp bên trong đây là mình phải cố gắng ha, à, thay đổi dần dần các cái thói hư tật xấu thành những cái đức tính lành đức tính tốt à, thì ở trong cái duyên sự của cái câu kệ này đó à, đức thế tôn ngài bày đến một mảng à, một mình hiểu là một mảng hay là một khía cạnh trong đời sống của một người mà người này đó là người tu à, thì mình ờ, hồi nãy chúng tôi ờ, trình bày cho quý vị ha ngoài mình hiểu ờ, người tu ra còn có người đời nè ha rồi người đời đó mình cũng có thể đó lấy đó, cái hình ảnh của người tu này nè để mà mình bắt mình bắt trước người tu cũng có thể lấy cái hình ảnh của người đời để bắt trước dạ để bắt trước nha xin thú vị à, thì ở đây đó ha à, người, người người người người tu mà các cái vị này đó là pháp sư á, lầu thông tam tạng á, ha, ta đây là pháp sư nè ta đây lầu thông tam tạng nè thuyết pháp chỗ này chỗ kia vậy đó mà tự nhiên không có ai uh, hầu hạ phục dịch hết à, vậy thì làm cho uh, lợi đắc danh vọng cung kính đó, nó cũng giảm bớt đi chứ à, nếu mà mình có vậy đó à, thì là lợi đắc danh vọng cung kính của mình nó sẽ bổ hơn à, như vậy thì với cái người mà có ý nghĩ như vậy đó thì tức có nghĩa là cái gì cái lòng tham của người này còn nhiều nhớ dạ, lòng tham còn nhiều đó thì vì có tham vậy cho nên mặt trái của tham là gì là sân phải xin thú gì đó, mà sân là nó đi nguyên một bộ bà con chúng ta học về ví dụ pháp đó sân nè thì nó đi nguyên bộ đó là gì sân nè tật nè lặng nè hối nè à, mà mình nói theo ngôn ngữ thông thường là, là gì sân giận nè ganh tị nè uống xỉn nè ăn năn hối hận đó nó đi nguyên bộ vậy đó à, vì do mình mong mong muốn ha à, ước muốn mộng có vậy đó cái thành ra là gì mình dòm mình ngó mình thấy người kia đó là pháp sư hoặc là không phải pháp sư mà tự nhiên ta có cái mình thích mình ghét à, như bà con của chúng ta ở ngoài đời đó ha thí dụ như mình ha đường đường cũng là gì là cha là ông nè là chồng là vợ nè là cấp trên cấp dưới đó à, mà mình không có được cái sự cung kính nè mình không có được cái sự kính trọng nè mình không được cái sự phục dịch nè mình không được cái sự giàu có nè mình không được uh, của cải giống người khác và khi mình thấy người khác đó, mình cũng khởi lên cái sự tức ghét gắt dạ, ghét gan ha. tức nè ha. ghét nè gan nè đó rồi là gì muốn xỉn đó là không có muốn mất đi à. rồi là gì khi mà làm cái gì sai cái bắt đầu là đang hối hận đó, hoặc là gì cơ hội vượt khỏi tầm tay ra là tiếc nuối nè đó thì xin thưa quý vị những cái đức tính này là những cái đức tính xấu những cái đức tính không tốt à, ngay khi những cái đức tính đó mà nó khởi lên đi thì là cũng khiến cho mình đó là nóng nảy bực bội bồn chồn khó chịu rối và dạ rồi một khi ha, những cái đức tính đó nó khởi lên đó, mà nó được bài tiết đó xin thú vị à, được bài tiết được, được bộc phát qua lời nói qua việc làm của mình thân anh đó à, thì khi đó đó mình tạo ra à, khẩu nghiệp sân thân nghiệp sân mẫu nghiệp sân được tạo ra à, thì tất yếu mình sẽ phải bị chịu cái hậu quả khổ đau thân nghiệp sân được tạo ra thì cũng tất yếu dẫn đến cái hậu quả đó là khổ đau à, như cái mình à, mình à, thấy à, như như như cái gì mấy gì này ha mấy gì này thấy các cái gì khác người ta có, có người rồi đó mình đường đường uh, to vậy ha không có phục dịch đó cái bắt đầu là gì thấy mấy gì được phục dịch đó cái ghét đó ghét thì lúc bằng lời nói là gì à, nói quạnh nói khóe nè ha hoặc là gì chửi bới nữa vân vân đó thì khi đó là đang tạo ra khẩu nghiệp bất thiện này nha mà giả sử nha đối tượng những cái gì mà được phục dịch đó đó những cái gì đó mà là thánh đi thánh tức là người đẹp đẹp đẹp đẹp à, đẹp người đẹp nết thì sao đi đó thì lúc đó quý vị tưởng tượng đi ha cái hậu quả mà nó phản về nó phản ngược trở lại đó nó nặng khủng khiếp kinh khủng dường nào à, mình nhận ra cái quả khắc liệt nó nặng nề vậy đó thì từ cái chỗ đó đó mình mới từ bỏ à, mình mới giảm dần dần đi các cái thói hư tật xấu này thì các cái thói hư tật xấu này mà nó được giảm dần vậy đó thì là những cái đức lành đức tốt đó nó thay thế ha à, tu là mình phải tập từ từ từ từ vậy đó xin thú vị à, chứ phải là đùng cái bắt đầu mình có thể được sân đâu theo quý vị có thể bỏ được không khó lắm đó nha trong phải dễ đâu á à, khó vô cùng khó luôn đó như là thời kỳ Đức Phật à, xuất hiện ở trên thế gian này ha mình thấy có nhiều người đã nghe Đức Thế Tôn thuyết con câu kệ à. À, rồi cái người ta chứng đắc A La Hán thì khi mà chứng đắc A La Hán lúc đó người ta đâu còn sân hận nữa à, ta đâu còn tham lam gì nữa chứ mình nghĩ là ờ, nó dễ quá nhưng mà kỳ thật ra xin thưa quý vị để chứng đắc được bởi vì a la hán đó đó ha người ta đã tập bao nhiêu xin thưa quý vị ít lắm đâu phải trăm ngàn đại kiếp à, phải trăm ngàn đại kiếp đó chứ đâu có phải là dễ đâu rồi ờ, bây giờ cỡ mình này ha mình ờ, nhắm coi mình ờ, đã tập được bao lâu rồi à, à, à mình phải có một cái sự so sánh vậy à, thì lúc đó đó à, mình thấy được cái sự nỗ lực của người ta đó đạt đến giường nào cái sự nỗ lực của mình đó đạt đến giường nào à, thì từ cái chỗ đó đó mình mà còn sợ hãi đối với các cái loại quả khổ này đó thì cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa à, để loại bỏ các cái thói hư tật xấu này thay thế bằng cái đức lành đức tốt và cứ tập dần như vậy thì đến một lúc nào đó đó à, mình sẽ à, là gì ạ à? à, e tăng sa mút chin năng rồi là e tăng mu kha mu la khách chăng rồi e tăng sa mu kha tăng à, tức là diệt đoạn tuyệt cái tâm ấy à, rồi bấn tận gốc rễ cái tâm ấy tiêu diệt hoàn toàn cái tâm ấy thì cái tâm ấy là tâm gì đó, theo cái duyên sự này đó thì cái tâm ấy ra là tâm nào <clears throat> à, theo cái như sự này đó thì cái tâm ấy đó là tâm à đâu rồi Itsuki à. à rồi là gì Machari rồi là Sato à. à Itsuki là gì là ganh tị hay là ganh ghét đó à, Machari là muốn xín à, sát thô và sát tha là sự dối trá à, sự dối trá nè rồi là sự à, gian manh à, lọc lừa à, à, bứng tận gốc rễ những cái loại tâm này nè à, mà những cái loại tâm này hồi nãy chúng tôi trình bày cho quý vị đó là nó riêng một nhóm là sân sân hận ha rồi là gì ganh tị rồi là bổn xỉn rồi là ăn năn hối hận mà tại sao có nguyên nhóm này thì xin thưa quý vị đó cái nhóm này nè nó đối ngược lại với lại hay là mình nói là cái mặt trái của tham à, tham tức là thích thú nè là ước muốn nè là mong cầu nè là dính mắt nè lắm nhiễm đó à, như các cái gì này đó là còn à, mong muốn nè ước muốn được người khác phục dịch à, mong muốn ước muốn đó được người khác người ta cúng dường cho cái này cái kia mong muốn ước muốn đó là được người khác người ta cung kính mình người ta tôn trọng mình đó thì từ cái chỗ đó đó mới dẫn đến là gì à, có cái sự ganh tị à, khi mình cũng được à, cúng vải không có được à, cung kính phục vụ mà người khác lại được cung à, cúng vải cung kính phục vụ à, thì bà con chúng ta sống ở trong đời cũng vậy tại làm sao đó chồng này mà mình không được chồng kia mình được bà vợ này mình không được bà vợ kia mình được con này loại người con này mà không được loại người con kia mình ờ, được thân bằng quyến thuộc này mà không được thân bằng quyến thuộc kia à. À, cái cái mà mình có đó à, cái bắt đầu mình cho là gì hơi yếu là hơi dở hơn người khác tại sao mình được cái của người khác đó thì từ cái chỗ đó cái bắt đầu là gì mình mới ganh tị này ganh ghét với cái người khác người ta có đâu à, và dạ rồi gì mình cũng muốn xỉn luôn à, với những cái mà mình có mình muốn cho ra à, hai cái mặt này nó đối lập lại ha nó mặt trái mặt phải của nhau vậy đó thì xin thưa quý vị ha à, dầu cho mình mong cầu ước muốn thích thú nắm nhiễm vào một cái gì đó đó ha thì cũng à, là cái à, nhân ha để tạo ra cái quả khổ rồi ha dầu cho mình có bực bộ tích tối ganh tị bốn xỉa là ra năng hối cải cái gì đó đấy ha thì cũng là nhân tạo ra cái kết quả khổ sau này cái khổ sau này à, thì không cần đợi đến sau này đâu mà ngay khi à, ngay khi mình khởi lên tâm tham đó ước muốn mong muốn có được cái gì đó thì khi đó đó ha, mình cũng đã bị buồn chồn là lo lắng đó rồi đó rồi nè khi mà mình bực bội tức tối ganh tị vậy đó thì ngay khi đó, đó mình cũng đã cảm thấy nó nóng nảy rồi nó bực bội là nó khó chịu rồi ờ, sau này đó mình lại càng chịu cái quả khổ nó nhiều hơn đó ai thấy ra vậy thì bắt đầu ờ, chúng ta cố gắng ờ, tập dần dần dần dần vậy đó bắt đầu đến lúc nào đó do mình tập riết vậy đó à, có công mài sắt có ngày nên kim đó cứ mài mài mài mài riết à, nó bắt đầu là gì à, tham lam nó bị mòn riết sân hận bị mòn riết đến lúc nào đó không còn tham lam không còn sân hận nữa thì xem như là lúc đó đó mình diệt đoạn tuyệt tham lam sân hận à, bứng từng gốc rễ tham lam sân hận à, tiêu diệt hoàn toàn tham lam sân hận đó thì lúc bấy giờ đó à, mình mới thật sự được gọi là gì người đẹp người đẹp nết đấy xin quý vị à, thì cái nết này nè mới là trọn vẹn cái nết này nè mới là hoàn đảo à, nhưng mà xin thưa ha mình à, thôi ha à, từ bỏ đi cỡ chừng à, thân kiến à, hoài nghi thôi thì lúc đó cái nét nó cũng đẹp lắm rồi đó đó thì à, ước mong qua cái à, bài à, giảng à, đề tài là câu kệ pháp cú số 63 này nè à, bà con chúng ta nhận ra được à, cái gì là xấu à, cái gì là tốt à, để rồi chúng ta cố gắng nó từ bỏ đi những cái xấu à, và làm tăng trưởng lên những cái tốt à, để một ngày nào đó à, mình trở thành đó là người xa đó là người có tính tình tốt đẹp hay là người đẹp người đẹp đó ước mong tất cả chúng ta ha, đều thần Fupo trong à, một ngày sớm nhất. <coughs> Chúng tôi xin được à, chấm dứt thời gian với đề tài là câu kệ Pháp Cú số 283 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng Pháp này, chúng con à, thành kính cúng dường đến nơi chư Tôn Đức. Còn mong các ngài an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư Phật tử. Mong phước này sẽ hộ trì quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật Pháp À, phước báo của sự giảng pháp này xin chia điều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài.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 si ni Phu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin